remember và nếu nắng gió có cuốn em đi như là lời hứa ta đã nói lúc chia ly thì em khó giữ lời để quay về quay về trái đất vẫn cứ tròn xoay sao tôi vẫn cứ ngồi đây đợi chờ gió kia vẫn trôi về nơi nào để tìm lại lòng giờ tan rồi tim anh vỡ ta chỉ vì một người ngày đêm miên man đã tự bao giờ bạn nếu nắng sao có quên em đi thì anh biết ta đã xa nhau rồi